cuộc sống của hai vợ chồng cũng ổn, ngoài việc chưa có con cái ra thì cũng chẳng có gì đáng nói cả. Đi khám, Nga biết mình bị thấp dạ con, cứ có bầu được khoảng một hai tháng thì lại sẩy. Hai vợ chồng cũng chạy chữa nhiều nơi nhưng mãi vẫn chưa có kết quả gì. Cô dự định làm thêm một năm nữa, dồn chút tiền kha khá rồi ở nhà hẳn để dưỡng thai. Duy cũng muốn như vậy nên động viên vợ. Trước lúc mẹ anh mất, bà cứ dặn kiểu gì cũng phải sinh con em cố gắng nhé. Anh đã nói như vậy rồi nên cô quyết nghỉ làm ở công ty, giờ chỉ nhận việc về nhà thôi. Nhưng thả mấy tháng rồi mà Nga vẫn chẳng có bất cứ động tĩnh gì. Đúng thời gian này, Duy nói là công ty có đợt cho người ra nước ngoài công tác hơn một năm. Duy cũng trong danh sách nhưng không muốn đi. Cứ tưởng Nga sẽ đồng tình với quyết định đó của chồng nhưng cô động viên. Anh cứ đi đi, đây là cơ hội lớn, ở nhà em sẽ tự chăm lo được hết mọi việc nhà Nhưng còn chuyện con cái thì sao em Thì từ giờ đến lúc anh đi Chúng mình cố là được Không thì em ở nhà sẽ chăm chỉ uống thuốc Lúc nào anh về thì mình có con Vậy là Duy quyết đi Anh đến nơi rồi một tuần Nga mới thông báo cô có thai được 3 tháng Lại là thai đôi Nghe tin đó Duy mừng quá Vậy mà trước lúc anh đi Cô sợ anh no lên giấu Hôm nào sau giờ làm việc, anh cũng gọi điện về cho vợ dặn cô ăn uống cẩn thận. Bố mẹ Nga lại ở xa nên không thường xuyên lên chăm cô được. Công việc cứ cuốn Duy đi, anh muốn về thăm vợ con cũng chẳng có thời gian. Duy đi được hơn 5 tháng thì Nga trở dạ. Vì vợ sinh đôi phải mổ lấy con nên Duy lo lắm. Giá như anh được ở bên cạnh cô ấy nhục này thì tốt biết bao. Mỗi lần Nga gửi ảnh hai cậu nhóc rằng Duy chỉ muốn bay thật nhanh về nhà với ba mẹ con mà thôi. Mẹ Nga ở xa nên thỉnh thoảng mới lên thăm cháu được, còn hầu như là cô với chị giúp việc vật lộn với hai thằng nhóc. Rồi hơn một năm công tác cũng kết thúc, Duy trở về nhà, vừa thấy hai đứa con bụ bẫm nằm trong nôi, Duy hạnh phúc biết bao. Đêm đầu tiên hai vợ chồng gần gũi nhau sau hơn một năm xa cách, Nga vừa cởi chiếc váy ngủ ra, Duy đã lao vào, ôm hôn vợ ngấu nghiến cho thỏa nỗi nhớ. Đêm đó, Duy cứ ngắm mãi thân hình nhột là của vợ, chợt có gì đó không đúng thoáng qua đầu anh. Vợ đã trải qua kỳ sinh nở, bầu bí thay đôi cơ mà. Cơ thể phải ít nhiều có sự biến đổi chứ, nhưng tại sao nhìn vẫn cứ như một năm trước khi Duy đi xa thế này? Đáng lẽ anh phải vui mừng vì điều này mới đúng, nhưng lại thấy lo lắng, băn khoăn nhiều hơn cho dù là dùng mỹ phẩm hay công nghệ gì đi chăng nữa, nhưng Nga sinh mổ, tại sao không có vết sợ mổ trên bụng chứ? Đi làm mà Duy cứ nghĩ đến việc đó mãi. Hôm đó Chủ nhật nên cả hai vợ chồng đều ở nhà. Anh pha cho Nga một ly nước cam. Em uống đi, xong rồi đi tắm rửa. Nay hai vợ chồng mình cho con ra ngoài chơi. Nga đương nhiên là vui lắm. Lúc anh chưa về, có cho con ra công viên dạo. Cũng chỉ có mình cô đẩy cái xe nôi to đùng. Ai cũng nhìn hai thằng bé mà thương cho cô. Nga đâu ngờ uống xong ly nước, cô thấy buồn ngủ và nằm xuống ghế sofa thiếp đi. Lúc đó Duy bế cô vào trong phòng rồi ra ngoài mở cổng mời chị bác sĩ chuyên sản vào. Chị khám giúp em với, tại sao lại có sự vô lý như vậy? Duy hồi hộp chờ đợi, bác sĩ khám xong rồi ra bảo với anh. Chị nhà anh chưa từng trải qua sinh nở, Duy cứ run cầm cập không thể nào tin vào mắt mình Hai đứa trẻ kia không phải là con Nga Thì đương nhiên nó cũng không phải là con Duy Vậy thì nó là con của ai cơ chứ Nga đã phản bội lừa dối Duy ư Cũng không phải vì hai đứa nhỏ đâu phải con cô Vậy lý do là gì đây Nga tỉnh lại Duy không thể im lặng được nữa liền tra hỏi cô Biết không giấu được Nga đành bảo Anh hãy nhớ lại xem Trước lúc anh đi nước ngoài anh đã giấu em điều gì? Nghe Nga hỏi câu đó, Duy dùng mình. Trước đây, lúc hai vợ chồng lục đục chuyện mãi không giữ được con, Nga thì nóng nảy, thường xuyên cáu gắt chồng. Thời gian đó, Duy đã cặp kè với một cô sinh viên năm 2. Anh cũng xác định đó là mối quan hệ ngoài luồng, chơi bời rồi đừng ai nấy đi. Không ngờ, sau khi anh đi nước ngoài, cô bé lại ôm bụng bầu đến tận nhà bắt đền Nga. Cô choáng váng lắm, không thể chấp nhận nổi sự thật này cô bé kia cũng có vẻ hiền lành, khóc lóc van xin nga, Dù chỉ cho cô ấy tiền đi phá thai cũng được, sau mấy đêm suy nghĩ, hai sinh linh bé nhỏ chẳng có tội gì. Cô còn mong mãi không có con, giờ lại làm điều ác nữa, thì sao Nga làm nổi. Cuối cùng, Nga thuyết phục cô ấy đồng ý sinh con cho mình nuôi, với điều kiện Nga sẽ trả cho cô ta 500 triệu để làm lại cuộc đời. Nga thuê cho cô bé một căn nhà chung cư, ngày nào cũng qua đó chăm sóc, Đến lúc cô ấy sinh con, Duy cứ há miệng, anh vẫn không thể tin nổi đó là sự thật do chính mình gây ra. Nga ôm lấy chồng. Nhưng em không thể mất anh, anh cũng không thể để mất đi danh dự. Và khi cô ấy sinh, em đón con về nhà. Cô ấy giờ đây cũng đã có một cuộc sống khác rồi, anh đừng áy náy nữa. Duy rơi nước mắt, đấm mạnh tay vào tường đến bật máu. Sự thật này quá đau lòng, cứ nghĩ vợ sinh đôi